Rồi, bữa nay con học ờ, cái bài gấp một số lên nhiều lần nha con. Rồi các bạn cùng ờ, bé Nana học bài nha. Đây là toán lớp 3. Ừ, nhưng mà Nana mới có học lớp 2 thôi nhưng mà đã làm đã học ờ, trước chương trình lớp 3 tới bài 32 rồi. Hôm nay tới bài 32 là gấp một số lên nhiều lần thì cái này là con đã làm bài rồi nè một hai ba bốn bài nè nó giải rất là tốt hiểu bài mặc dù viết thì chưa đẹp lắm nhưng mà cũng được đúng đáp án à. đúng đáp án hết rồi tiếp theo là mình sẽ làm cái phần luyện tập làm phần luyện tập thì ở đây bài luyện tập là bài số 33 bài 1 là viết theo mẫu viết theo mẫu thì bây giờ nè nhìn đây nè nhìn vô đây nè thấy nè ta ghi số 5 gấp 4 lần là nhân cho 4 bằng 20 có nghĩa là gấp bao nhiêu lần thì nhân cho bấy nhiêu lần ví dụ như đây ghi 4 lần thì mình ghi là nhân cho 4 5 nhân cho 4 bằng 20 ạ bằng 20 rồi tương tự như bên này 6 gấp 8 lần thì 6 nhân cho 8 ừ. đó thì tương tự những cái bài này con sẽ làm <clears throat> ghi đáp án vô đây rồi xong đây là tính bài số 2 là bài tính bài tính thì ở đây nó có là hai số nhân một số hai số nhân một số thì những cái bài trước bài trước mình đã học rồi học thuộc uh, củ chương rồi thì cứ nhân bình thường thôi Đúng chưa bài số 3 bài số 3 là bài toán đố thì bài toán đố này trước khi làm bài toán đố thì con phải đọc kỹ cái đề bài kỹ đề bài coi người ta cho cái gì dữ kiện như thế nào câu hỏi cụ thể ra làm sao thì mình đọc kỹ câu hỏi để, để mình trả lời đúng cái trọng tâm của câu hỏi đó không? ví dụ như hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt thì mình phải trả lời là số cây quýt trong vườn là rồi mình viết đáp án ra rồi bài số 4 bài số 4 thì là đo rồi viết số đo độ dài đồng thẳng AB bài này thì sẽ mình sẽ dùng cái thước mình đo mình đo xem cái độ dài của đoạn thẳng là bao nhiêu rồi mình đọc có trên cái thước mình viết vào đây đúng không yeah. Dạ. rồi câu b là kéo dài đoạn thẳng ab để được đoạn thẳng ac có độ dài gấp đôi đoạn thẳng ab thì khi mình đo xong mình sẽ kéo dài ra qua bên này bằng một đoạn của ab nữa ghi ở ngoài đây là c thì A và C nó gấp đôi AB rồi câu C câu C là gì chấm một điểm O trên đoạn thẳng AC sao cho độ dài đoạn thẳng AO bằng 1 phần tư độ dài đoạn thẳng AC muốn như vậy muốn như vậy thì mình chia cái đoạn thẳng AC nãy mình kể thêm đấy thành bốn phần bằng nhau xong rồi mình lấy một phần tư của đồng thẳng AC hiểu chưa và ghi ký hiệu là O ừ. rồi bây giờ bắt đầu làm đây bây giờ các bạn cùng thực tập với ờ, Nana nha cùng luyện tập với Nana nha làm được không Rồi, tiếp tục 6 gấp 8 lần làm sao là 6 nhân cho 8 bằng 48 à 48 đúng rồi tiếp tục 4 gấp 7 lần thì là 4 nhân cho 7 4 nhân cho 7 bằng 28 28 để làm được mấy bài này thì các con phải học cho thật kỹ củ chương từ củ chương 1 cho tới củ chương củ chương 9 học rất kỹ và thuộc lòng thì khi áp dụng vào cái bài này thì chúng ta sẽ làm rất là dễ dàng rồi 7 nhân cho 5 và ghi là ở trên này mình ghi là gấp gì Gấp mấy lần? Dạ, dạ. Gấp bộ, gấp chín lần ạ. Ừ, bài đó là gấp chín lần thì đúng rồi. Còn bài cái bên? Dạ là bài kế bên là gấp năm lần ạ. Ừ, ghi vào. rồi bài bên này chị chưa dạ dạ gấp 10 lần ạ à. ghi cho gọn gàng vào đẹp viết cho đẹp viết như vậy nó, nó, nó chồng vào cái cái ô vuông rồi mình bôi đi mình viết cho nó gọn vào trong này ừ, con bị ngược tay ạ cho nó gọn vào đây nhiêu giỏi hai gấp 10 lần lên là hai hai mươi ừ, cho nên là cái bài này phải học thêm cái củ chương củ chương hai mà nhân cho 10 à. rồi tiếp tục bài số 2 là bài tính bài tính này là bài tính gì nhân hai số cho một số một số đúng rồi giờ làm coi 14 nhân cho 5 đọc phép tính lên coi 5 nhân 4 bằng 20 20 thì viết viết không nhớ 2 nhớ 2 5 nhân cho 1 bằng 5 5 cộng cho 2 nữa là bằng 7 Cộng 2 bằng 7 đúng rồi Tiếp tục 19 mà nhân cho 7 19 mà nhân cho 7 9 nhân cho 7 thì sẽ bằng 63 ừ. Viết con máy nhớ con máy Viết 3 nhớ 6 ừ. Viết 3 nhớ 6 7 nhân 1 bằng 7 nhân 1 bằng mấy? 7 nhân 1 bằng 7 7 cộng 6 bằng 7 cộng 6 bằng 13 13 giỏi Viết 13 vào Tiếp tục Bài 2 15 nhân 6 25 nhân 6 thì thế nào? 6 x 5 bằng bao nhiêu 6 x 5 bằng 30 30 viết con máy nhớ con máy không nhớ con máy nhớ con 3 ừ. 6 nhân cho 2 6 nhân 2 bằng bao nhiêu 6 nhân 2 bằng 12 12 cộng cho nhớ mấy cộng cho ba bằng mấy bằng 15 giỏi rồi 33 nhân cho 7 33 nhân cho 7 hả 3 nhân cho 7 bằng 21 ừ, viết con mấy nhé con mấy viết con 1 nhớ con 2 ừ. Rồi tiếp 7 nhân cho 3 bằng 21 21 cộng cho con nhớ là con mấy? Con 2 21 cộng 2 bằng 21 cộng 2 bằng bằng 23 Giỏi 23 viết 23 vào Rồi 58 mình nhân cho 4 cho 4 Của chương mấy đây? Nhìn đây, số 4 đây thì mình bắt đầu của chương 4 4 x 8 bằng 4 x 8 bằng 4 x 8 bằng 32 Viết con mấy nhớ con mấy Viết con 2 nhớ con 3 Rồi tiếp 4 nhân 5 bằng 20 20 cộng 3 bằng 23 Giỏi Đó, Dễ không? Dạ dễ Rồi bây giờ tới bài toán đố Bài toán đố này, bài toán khó này trong vườn có 16 cây cam số cây quýt gấp 4 lần số cây cam hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt thì làm thì áp dụng bài học một số mà gấp lên nhiều lần rồi làm đi dạ. thì làm sao vậy là vậy là đầu tiên là mình làm phép tính vậy vậy, vậy đi vậy. Dạ rồi, tới là Số nào gấp lên, lên bao nhiêu lần? Vậy là số 4 gấp lên cho 4 lần 16 nhân cho 4 Ừ, tại vì người ta cho là số cây cam là 16 mà tập người ta cũng cho là số cây quýt gấp 4 lần số cây cam thì mình lấy cái số cây cam này mình nhân cho 4 cho 4 thì nó sẽ ra được số cây số cây gì số cây quýt giỏi rồi làm đấy Dạ Trả lời theo câu hỏi rồi Dạ là ừ. số cây quýt trong vườn có là ừ. Rồi viết vào đây Số cây quýt trong vườn có là rồi giải rồi bằng bao nhiêu mười sáu nhân bốn bằng bao nhiêu sáu nhân bốn bằng hai mươi bốn viết bốn nhớ hai ừ, đọc lớn lên rồi bốn ngoài nhân cho một bằng bốn 4 cộng cho 2 bằng 6 ừ. Vậy là bằng Chúng ta có kết quả là bằng 46 64 64 Lộn rồi à, Rồi bôi đi viết lại đi con Rồi ghi đáp án coi Vậy là cây Cái gì? Quýt ạ à. ừ. Đáp số Đáp số 64 cây cây quýt giỏi rồi tới bài số 4 bài số 4 thì bài này hơi khó xíu nhưng mà làm được rồi con đo coi là mấy đây đây đây đây đo kỹ rồi nè mỗi một cái ráng kiến như thầy ừ. để cái điểm A này nè trùng với cái gạch đầu tiên của cái số 0 cho tới cái điểm B này thì mình mình lấy chọn là 60 60 cm ở 60 mm xin lỗi đúng chưa đây là 60 mm mỗi một đoạn như thế này là 10 mm thì tới đây nó ghi con số 6 thì mình gọi là 60 cm thì ghi vào đây là đoạn AB là 60 mm hay là 6 cm cũng được 60mm rồi bây giờ người ta hỏi nè kéo dài đoạn thẳng AB để được đoạn thẳng AC có độ dài gấp đôi độ dài đoạn thẳng AB bây giờ mình biết là đoạn thẳng này là 60 rồi thì mình kéo ra là gấp đôi thì bằng bao nhiêu thì lấy cái gì nhân cái gì 60 này nhân cho nhân cho 2 gấp đôi đôi là 2 hay là gấp đôi hay còn gọi là gấp 2 lần cho nên là mình đo mình đo đoạn này đo đoạn này là 60 thì mình làm dấu đây mình kéo qua đây có hiểu không qua rồi chấm đây một cái chấm đây một cái chấm đi chấm ngay chỗ số 6 nè rồi xong con để đây nè để cái thước cho thẳng theo hai điểm AB nè ừ, rồi con nối qua rồi nối qua đi ừ, rồi con ghi ở đây là điểm điểm gì C. Điểm C. Ừ. Đánh dấu ra cái, chấm ra cái. Đó, thì cái đoạn thẳng A C sẽ gấp đôi đoạn thẳng AB. Và AC này sẽ bằng 60 nhân cho 2 thì bằng 120 120 mm 120 mm hay còn gọi là hay còn gọi là 12 cm. À. 1 cm thì bằng 10 mm. Không ghi như vậy người ta tưởng người ta sẽ hiểu nhầm là đoạn BC chứ không phải AC hiểu không con phải ghi đánh một cái dòng trọn này ghi là AC và học khẩu ghi cũng được thì chỉ cần nói lại thôi làm sao cho nó gấp đôi là được rồi bây giờ chấm một điểm O trên đoạn AC là đoạn dài này này sao cho độ dài đoạn thẳng AO bằng 1 phần tư độ dài đoạn thẳng AC muốn như vậy thì sao thì phải chia cái đoạn thẳng AC này cho cho mấy cho 4 cho 4 chia một phần chia cái đoạn thẳng AC này cho 4 thì lấy 120 chia cho 4 thì được bao nhiêu rồi lấy cái thước đo vào đấy và chấm ngay cái vị trí đó lấy 120 chia cho 4 coi ra nhiều một trăm hai mươi chia bốn thì được ba mươi ba mươi như vậy thì mình để cái thước này vào cái vị trí số ba mươi và dạ, mình chấm số 3 nè ngay số 3 đó ừ, rồi chấm ngay đó và mình ghi chữ ừ. chữ ô ừ. ừ. như vậy thì đoạn AO này chính là chính. bằng 1 phần tư lần đoạn AC và bằng 30 mm rồi như vậy là đã hoàn thành bài toán ha rồi bé Na đã hoàn thành bài luyện tập số 33 gồm có 4 bài tiếp theo qua cái bài số 34 thì sẽ học cái bảng chia 7 bảng chia 7 này sẽ sẽ trình bày trong phần video tiếp theo xin mời các bạn đón xem